khá là tiếc là nó lại về con 04 anh em ạ 04 chứ không phải là 40 anh em nhé thì chúng ta nuôi ngày thứ hai chúng ta đã ra rồi phải không ạ thứ ba đây đó thì ngày hôm nay kết quả của chúng ta đây anh em nhé ngày hôm qua kết quả chúng ta là con 04 này thì chúng ta đã chiến thắng được cái chạm 4 này của mình lô của chúng ta thì ăn được con 05 này phải không ạ ngày hôm qua thì chúng ta cũng chiến thắng được con 50 này anh em này đó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 474 người đã like video cho mình và 3.700 người đã xem. Chúc mọi người thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. ủng hộ mình bằng một nút like và đăng ký kênh em nhé. Đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Kênh cố gắng chia sẻ được nhiều cái đường cầu để giúp đỡ mọi người vào bờ anh em nhé. Thì cũng quá là tuyệt vời rồi. Thì cái chạm 4 này của chúng ta ra rồi thì anh em bỏ đi cho mình anh em nhé. Một là anh em đánh 4 số này, hai là chúng ta bỏ ngày hôm nay thì mình lại chia sẻ cho em một cái dàn đề của chúng ta thì chỉ có 6 số thôi để chúng ta lui tuần đó thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua về phần Zalo 0566517326 chỉ dành cho những anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình em nhé 500k mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi mãi mãi anh em nhé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 thứ năm ngày 29 tháng 9 này chúng ta lấy ở cái giải tư này cho mình con 6 này chúng ta ghép sang bốn con bộ số nhất ở giải tư này chúng ta có đài lui tuần thứ 5 ghép lần lượt của chúng ta thì có 636 này sáu ba sáu sáu bảy sáu và sáu tám sáu đường cầu này của chúng ta thì ở đây chúng ta có hai con ba ba bóng tám thì chúng ta có 686 rồi thì chúng ta chỉ còn có 6 số để chúng ta nuôi thứ năm ngày 29 tháng 9 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai sang ngày thứ ba để về 68 thì chúng ta ăn chạm 6 này và ăn thẳng con 68 này trong thời gian 6 số tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ hai để về 69 thì ăn tiếp chạm 6 thứ tư này thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 của chúng ta thì có đề chạm không đề chạm không này ghép lần lượt của chúng ta thì có 030 050 080 và 090 ở đây thì chúng ta có hai con 8 8 bóng 3 thì chúng ta có 030 và 080 050 090 để lui tuần thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 09 thì chúng ta ăn chạm không và ăn thẳng con 09 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khiên xong thì chúng ta đợi đến thứ năm bằng tuần thứ năm ngày 13 tháng 10 này của chúng ta tiếp tục thì chúng ta có đề chạm 3 ghép lần lượt thì chúng ta có 313 này 343 363 và 383 chúng ta có 8 số để lùi tuần thứ năm ngày 13 tháng 10 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai để về 38 thì chúng ta đã ăn chạm 3 và ăn thẳng con 38 này trong cái dàn 8 số tiếp tục kiên xong lại đợi thứ năm bằng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 53 thì chúng ta ăn chạm 3 anh em nhé thứ năm ngày 20 tháng 10 của chúng ta thì có đề chạm 4 này đề chạm 4 của chúng ta ghép lần lượt thì chúng ta có 404 454 474 và 484 Đường cầu này của chúng ta thì cũng chỉ có 8 số để chúng ta lui tuần 20 tháng 10 này Ngày đầu tiên không ăn này Ngày thứ hai Sang ngày thứ ba đề về 43 Thì chúng ta ăn chạm 4 anh em nhé Ăn chạm 4 Thứ hai này thứ ba này đề về 04 thì chúng ta ăn chạm 4 và ăn con 04 này trong cái dàn 8 số tiếp tục cái đường cầu này Khiên xong rồi lại đợi thứ năm hàng tuần cho mình thứ năm ngày 27 tháng 10 đề về 04 thì chúng ta lại ăn chạm 4 và ăn thẳng con 04 tiếp anh em nhé thì theo cái đường cầu này để chúng ta lui là chúng ta là có cái đẩy chạm 2 anh em nhé cái đẩy chạm 2 này thì cái chạm 2 này nó đang là khan nên là chúng ta cân đối làm sao hợp lý vào tiền là được anh em nhé 252 đường cầu này của chúng ta thì chỉ có 6 số thôi 6 số để chúng ta lui tuần anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em lui đến thứ năm tuần sau anh em nhé chạm 2 202 242 và 252 đây chúng ta có hai con không không ở đây bóng 5 thì chúng ta có 5 rồi thì chúng ta chỉ còn có 6 số thôi anh em nhé về cái đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta thì quá là tuyệt vời phải không ạ tiếp tục chúng ta ăn thông luôn thì mình cũng lấy một ngày thứ năm anh em nhé ở giải đặc biệt luôn lô khung 3 ngày cặp 2277 của chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này thì mình sẽ test cho anh em nhé test cho anh em này thứ năm ngày 29 để chơi cho thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 22 này phải không ạ ngày thứ bảy thì chúng ta ăn được con 22 tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần cho mình thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 của chúng ta thì có cặp 6556 để chúng ta lui thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 56 này anh em nhé 56 tiếp tục khiên xong thì lại đợi thứ năm bằng tuần hôm sau chúng ta ăn 65 hai nháy này thứ ba thứ tư thứ năm ngày 13 tháng 10 của chúng ta thì có cặp 55 và 00 để chúng ta khung 3 ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 00 này anh em nhé ăn được con 00 tiếp tục khi xong thì lại đợi đến thứ năm hàng tuần thì theo cái đường cầu này của mình thì nó ăn là ngày thứ hai đa phần là ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai nó không vượt khung lên ngày thứ ba thì anh em có thể là cân đối vào tiền anh em nhé cân đối vào tiền cho mình lần nào mình chia sẻ thì mình cũng bảo anh em là cái đường cầu lô khung của chúng ta thì nó đang đỏ thì anh em có thể là mạnh tay tiếp tục thứ năm ngày 20 tháng 10 của chúng ta cặp 6776 ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 76 này anh em nhé ăn 76 in xong thì lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm tuần này của chúng ta thì có cặp 9009 anh em nhé 9009 để chúng ta lui khung trong vòng 3 ngày cho mình thứ sáu thứ bảy chủ nhật cặp này khá là đẹp anh em ạ cặp này khá là đẹp anh em vào bạch thủ lô là con 90 này cho mình anh em nhé vài thủ lô chiến không. tí nữa ở cái bảng chốt thì mình sẽ chốt lên cái bảng chốt thì biết rõ hơn để cho anh em dễ nhìn anh em nhé thì trên đây là những con số mình chia sẻ cho anh em chơi để chúng ta nuôi tuần anh em là trùng cầu kết cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu kết cầu thì chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo thôi anh em nhé tất cả những con số thì mình chia sẻ cho em thì đều là dự đoán không có gì là chắc chắn 100% trùng cầu kết cầu thì vào tiền không thì thôi hoặc chúng ta đi kênh khác anh em nhé và đôi anh em nào mà ăn được con đề 04 và ăn được con lô 05 thì để lại cho mình một lượt like và một bình luận để ủng hộ kênh anh em nhé có đôi anh em nào mà đang xa bờ loạn số không biết đánh số gì thì nhanh tay kết bạn với số Zalo trên mình đây để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé 500k mãi mãi chỉ dành cho những anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu về bờ thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình đảm bảo là sẽ đưa anh em về bờ một cách an toàn anh em nhé thì mình cũng mong muốn tất cả những con số ở trên đây của mình